Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ Hôm nay là những ngày đầu tháng 11 năm 2020 Thì như thường lệ em Tuyền sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết từng mẫu xe Mitsubishi để quý anh chị nắm được Thì cụ thể video hôm nay em sẽ làm một bảng báo giá chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Xpander để Đây là cái mẫu xe mà rất nhiều người quan tâm và uh, là một cái mẫu xe mà được ờ, nhiều người lựa chọn Thì hôm nay em sẽ cung cấp tới quý anh chị để quý anh chị nắm được thì ờ, trong tháng 11 này Chương trình khuyến mại của chiếc xe Xpander này là cực kỳ tốt Đó là Đối với số tự động thì đang được là hỗ trợ quý chị là 32 triệu tiền thuế Tương đương với 5% thuế trước bạ Kèm theo đó là tặng quý chị bảo hiểm vật chất 1 năm Đó Đó là một cái chính sách giá cực kỳ tốt Và cái tiền thuế trước bạ này quý chị có thể trừ, trừ trực tiếp vào giá xe Giá xe của chiếc xe Xpander số tự động này đang là giá niêm yết của nó là 630 triệu và được hỗ trợ 32 triệu thì còn lại 598 triệu. Còn đối với số sàn thì sao? Đối với số sàn thì là vẫn đang được hỗ trợ 50% thuế tương đương với 28 triệu. Thì giá xe của nó là 555 triệu trừ 28 còn lại 527 à, triệu. Đó là cái mức giá để quý anh chị tham khảo. Ngoài ra thì có chiếc Xpander Cross này thì hiện tại ờ, cái chiếc xe này vẫn được giữ giá không có gì thay đổi so với lại tháng 10 Giá niêm yết của nó vẫn là 670 triệu và tặng quý anh chị bảo hiểm vật chất 1 năm Và cụ thể về các cái um, chương trình khuyến mại của đại lý bên em Và các ưu đãi và giá cạnh tranh tốt nhất Thì em mời quý anh chị hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0936 929 444 mà em để trong video này Để em tiền sẽ báo với cái mức giá cạnh tranh nhất, tốt nhất tới quý anh chị Còn cái mức giá hôm nay trong video này thì em Ờ, cung cấp tới quý anh chị để quý anh chị ờ, tham khảo và nắm được về cơ bản ờ, thị trường giá cả của chiếc xe Xpander này. nếu mà dựa trên cái mức khuyến mại này thì chiếc xe Xpander số tự động có giá lăn bánh tại tỉnh là 660 triệu và tại Hà Nội là 692 triệu. Đó, đây là số tự động. Và bản lắp ráp của Xpander số tự động thì nó cũng bây giờ nó không có sự chênh lệch về giá lắm đó. Tại vì là nhà máy cũng đã hỗ trợ như thế là cũng là tương đối là ngang với lại Xpander lắp ráp và cụ thể cái mức giá của Xpander lắp ráp thì nó cũng không chênh nhau ờ, nó chỉ chênh nhau tầm khoảng 1 2 triệu thôi. Thì nếu mà cụ thể như nào thì anh chị vui lòng mà liên hệ với em nhé. Đó, còn đối với Xpander số sàn thì sao? Xpander số sàn thì giá lăn bánh của nó bây giờ chỉ còn là tầm khoảng 579 triệu. Đối với quý anh chị ở tỉnh giá cực kỳ tốt đúng không ạ? Còn chiếc Xpander Cross này thì Giá lăn bánh của nó rơi tầm khoảng 740 triệu quý anh chị nhé Nếu anh chị ở tỉnh còn Hà Nội nó rơi tầm khoảng 760 triệu Đấy. Thì chương trình khuyến mại, các cái phụ kiện khuyến mại hay là các cái ưu đãi hỗ trợ quý anh chị khi quý anh chị ờ, mua xe ủng hộ em Tuyền Thì ờ, anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền nhé Xe Xpander có 4 màu để quý anh chị lựa chọn nhé Ngoài màu trắng đằng sau em đây thì có màu bạc, màu đen và màu nâu để quý anh chị lựa chọn ờ, Và Đối với Xpander D2020 này thì anh chị sẽ có uh, những cái gọi là hơn so với D2019 đó là cụm đèn chiếu sáng là LED đó à, giúp chiếu sáng xa và tốt hơn so với lại cụm à, đèn chiếu sáng halogen như chiếc Xpander D2019 và cái nâng cấp nữa đó là cái phần ghế da của chiếc xe Xpander là xe đã được trang bị ghế da nguyên bản màu nội thất màu đen trông đẹp và sạch sẽ hơn rất là nhiều đó là hai cái điểm nâng cấp đáng giá nhất của chiếc xe Xpander đời 2020 này. Đó. Đối với chiếc xe Xpander Cross đằng sau đây thì ngoài màu trắng ra thì có ba màu nữa để quý anh chị lựa chọn, đó là màu xám bạc, màu đen và màu cam. So với lại Xpander số, số lượng và bản thường kia thì là chỉ có nó khác biệt là màu nâu với màu cam. Thì Xpander Cross nó không có màu nâu mà nó chỉ có màu cam thôi để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé nếu quý anh chị mà tài chính vẫn còn hơi yếu một chút thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị là mua xe trả góp với ờ, hỗ trợ quý anh chị là 80% giá trị của xe và trong thời gian là vay là 8 năm là tối đa. Thì đối với lại Xpander số tự động thì sẽ ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được là 490 triệu. Thì anh chị sẽ chỉ cần phải bỏ ra tầm khoảng 180 triệu là quý anh chị có thể sở hữu một chiếc xe này. Bao gồm tất cả là 20% tiền đối ứng này và các chi phí đăng ký đăng, đăng kiểm này, thuế này. Nếu có số sàn thì sao? Nếu số sàn thì anh chị sẽ hỗ trợ quý anh chị vay được tầm khoảng 440 à, triệu và anh chị chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 150 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. À, thủ tục thế nào? Thủ tục vay là vô cùng đơn giản. Anh chị cần cần cung cấp cho em chứng minh thư nhân dân, sổ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Nếu quý anh chị mà có thẻ căn cước thì hãy cung cấp cho em thêm cả thẻ căn cước của vợ chồng anh chị nhé. Để em sẽ tiến hành uh, thẩm định và cung cấp tới ngân hàng xem là quý anh chị có đủ điều kiện mua xe này không khi mà có quý anh chị mà đủ điều kiện uh, vay thì bên em sẽ thông báo cho quý anh chị để chúng ta tiến hành làm hợp đồng đó quy trình rất là đơn giản và lãi suất thì hiện tại bây giờ các ngân hàng nó rơi lãi suất nó rơi tầm khoảng 0,74 đến 0,78% một tháng tùy theo ngân hàng quý anh chị nhé. Để cụ thể như nào về tính lãi suất ờ, và cái số tiền hàng tháng mà quý anh chị à, phải trả hàng tháng ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào là số năm anh chị vay này, số tiền anh chị vay này và lãi suất ngân hàng. Thì anh chị à, muốn vay trả góp và muốn tính được những cái chi tiết như vậy thì vui lòng liên hệ với em hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại em để trong video này để uh, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể quý anh chị nhé. Và sau đây em sẽ uh, gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh từng mẫu xe Xpander 1, Xpander